Chào mọi người, hôm nay mình sẽ ờ, cho các bạn xem ờ, một số bài vẽ của học trò của mình Và đây là cái cảnh tượng mà các em ờ, vừa mới thi xong môn bốt cục màu à, Thời gian là 5 tiếng <laughs> Cái gì, cái gì, chứ chứ chứ Đây, đây, để đi qua, đi qua Rồi, mỗi ba, nào, mỗi ba chào nào Có gì đâu <laughs> đang đang quay mọi người bình tĩnh cái này là không có đăng youtube mà chỉ đăng facebook thôi cho mọi người thấy được cái vẻ mặt thật sự của mấy người bắn bữa bữa bữa lắm à, trước khi vô vấn đề chính thì giới thiệu một nhân vật ờ, rất là cute trong lớp đó là em linh linh giới thiệu mình đi nào mình là linh cute à, linh năm nay bao nhiêu tuổi nay mình uh... Mình nhiêu? Mình 17 tuổi, mình hai k ba À, m... <laughs> à. 17 tuổi, 17 rồi À, 17 đúng rồi, 17 à. <laughs> Ủa lớn quá vậy? Ờ, Liên hệ Facebook LinkedIn LinkedIn <laughs> hả? Kết bạn chưa ta? Rồi Vậy hả? chết lại coi Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ờ, các bài vẽ nha Tèn tèn tèn đây là bài của bạn à, như nè gọi là như sải à, đây là bài của à, bạn à, nịt mập nịt mập đi rửa đồ rồi đi dọn đồ rồi đây là bài của bạn ngân đây là bài của bạn nhung mà Nhung đi chơi rồi nhưng đâu, Nhung đâu Nhung đâu rồi Nhung nó chốt mẹ rồi Chú cha, Nhung này thiệt ha Đây là bài của bạn ờ, Tài Tài Tài Smile Các bạn biết Tài Smile mùa lại không? Đây là Tài Smile Đây là Tài Smile các bạn thấy rất là nổi tiếng uh, bài ờ, từ bỏ nghiệp ca hát bây giờ qua nghiệp vẽ và bài đây là bài của bạn Quỳnh Như Như Lulu Như <laughs> có biệt danh là Như Lulu Hôm nay lớp mình có nhiều bạn trùng tên là mình sẽ đặt biệt danh Ví dụ đây là Như Sại nè <laughs> Như Sại đúng không? Còn đây là Như Lulu Lâu lâu rồi Lulu ơi Cái gì vậy? <laughs> Lu Nó đi, nó, nó đi rửa cọ rồi Đi rửa cọ Cái gì không nghe, nghe chứ rồi giờ mình về các nhân vật bây giờ nó đi uh, rửa cọ dọn dẹp hết trơn rồi thì uh, chỉ có một nhân vật duy nhất ở đây là đây như sại <laughs> nào mình sẽ phỏng vấn ờ, bạn như sại một vài câu nhá đâu để mình chạy qua góc ừ, góc đẹp nè không góc nào đẹp à xin chào bạn như sại chào bạn nào nào nào bạn đẹp lắm nào nào nào cho mình phỏng vấn cái này nè rồi các bạn bạn bạn nếu mà ngại có thể quay mặt ra kia bạn trả lời cũng được xin chào bạn tên gì ờ, sao trả lời giống mấy người mà phỏng vấn tội phạm á tên gì tên gì à, đúng rồi chứ mấy bạn của tội phạm á sao rồi người ta làm mờ mặt đó hoặc là quay một cái chỗ khác nào bạn tên là như đúng không à, bạn như ờ, thì uh, ờ, ngành gì vậy nào nào thiệt nào thiệt thiệt thiệt cái này thiệt nào nào nào nào nào nào bạn tên là như đúng không bạn thi ngành gì hả dạ. nào trả lời đi nào hai bí mật đó là bí mật hả bạn thi à, ngành à, thôi bạn không nói tôi cũng nói bạn thi ngành đồ họa thi ngành idol idol bạn thi ngành à, đồ họa và đây là những ngày cuối cùng trước khi đi thi rồi còn hai ba ngày nữa là thi rồi và đây là bài thi thử của bạn dư sại à để mình liên lại các bạn coi nha trời ơi dư sải làm vẽ cái bài bố phục nhân vật một người à, một nhân vật nhìn rất là màu trong sáng ngây thơ anh đông gì á hả cô đang như con điên rồi mình sẽ tạm dừng video tại đây và mình sẽ quay tiếp cái đoạn uh... à đúng rồi phải nói con này mới đúng nè à, mình sẽ tạm dừng video tại đây và mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo đó là video hành quyết <laughs> video gì nhỉ video uh, video ờ, video uh, video gì ta ờ à, video giải đề thi trường đại học mỹ thuật thành phố hồ chí minh năm 2020 chào các bạn nha bye bye như sài bye bye <laughs> như sài thức gì kỳ vậy như sài